chúng ta vào bài học ngày hôm nay bằng cách chúng ta sẽ xử lý tình huống sau đây. Theo các con thì các bạn học sinh trong các tình huống sau sẽ nói gì và chúng ta hãy đến với từng tình huống nhé. Tình huống thứ nhất đó là một chị ở lớp trên đi vào trong lớp trong khi các con đang ngồi học rất là ngoan và trật tự. Lúc này thì chắc chắn rằng cô giáo sẽ nhường lời cho chị giới thiệu. Và chị giới thiệu, chào các em, chị xin tự giới thiệu. Chị là Hương, chị là sao đỏ phụ trách lớp 2A của các em. Chị Hương đã chào và đã biết tự giới thiệu về bản thân mình. Qua lời giới thiệu này các con biết rõ tên của chị và biết rõ chị vào lớp của chúng mình để làm gì đúng không? À, chị là sao đỏ, phụ trách lớp của các con. Vậy thì các bạn nhỏ trong tình huống này, nếu là con, con là các bạn nhỏ này, thì các con sẽ đáp như thế nào? À, sau đây là đáp án của cô. Chúng em chào chị ạ. À. Hoặc chúng mình cũng có thể đáp. Ôi thích quá, mời chị vào lớp ạ. À. Và trong tình huống này thì các con sẽ đáp với thái độ vui vẻ, hân hoan vì lớp chúng mình có chị sao đỏ vào có nghĩa là chúng mình sẽ được sinh hoạt sao sẽ được tham gia rất nhiều trò chơi hoặc là các hoạt động do chị Hương tổ chức có đúng không nào? Đó là tình huống số 1.